Xin kính chào khán giả thân yêu, đây là cận cảnh màn hình công nghệ VA, xuất hiện tại sân Mỹ Đình cho trận đấu tới đây, Australia với Việt Nam. Một màn hình nhỏ nhưng lại ẩn chứa quyền lực rất lớn. Một màn hình xinh tươi nhỏ nhắn nhưng tạo rất nhiều tranh cãi to lớn cho cả thế giới bóng đá. Cũng tại vòng loại World Cup mà còn nhiều giải đấu khác nữa. Và quý vị các bạn để lại định của mình khi va xuất hiện ở sân Mỹ Đình nha.